ngự rứ sa nhiên ngu phế piam ngự rứ sa nhiên ngu amui ngu pillan meo el mei ni kawayu kintualu ni kawayu amui ngu phế meo nai mai ngu pire pillan meo ni miyagun ngu ni fken mai ngu phế meo chinguru ilyam tu fisani guseayu Iñeñi Chocoyael. Sañi Feipi. Hey mi camten. Tuchi weole. Nentuñ mangay ni chilke. Ni kawellu. Kanuñ mangay. Feimeu. Rungalu wingu piremeu. Feimeu muchaike. Ramtu ramtu ye wingu ni choconchei. Chumlei minay. Pitunguru chumafuy tañi wawen tu. Pi tisañi. Kapichinmeo, thañi ramtufi nguru. Chum blame nai nguru. Bifi. Chumafuy tañi wawen tu nai. Piti nguru. Kapichinmeo, karamtuy nguru. Chum blame nai sañi. Pi. Chumafuy ni wawen tu. Pi tañi. Sañi karamtuy chum lê mi này ngữ bình chú ngữ chum a phui ni wa wen tunai Theuma petu choco foi ngữ mul như mà kei cá sungun kapichin mèo, ram tôi sa nhị chum lê mi này ngữ pi sa nhị chum a phui Then when to be ngừ Welo seuma chipa welai ni sungun Seuma epekelai Sani karam tui Chum lay minai ngừ Pingay ngừ Sungu welai Chum lay minai ngừ Pingay Sungu lai, lay na Femeosañi amui. Pepufi chingurut. La fuise uma. Nentuin mafi ni chulque. Ni Eula amutui. Pentepun epeu.